Nhận định, phân tích và dự đoán soi kèo trận Chelsea và Man City diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 6 tháng 1. Cả Chelsea và Man City đều thi đấu thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Điều đó đã khiến cho cuộc đọ sức tại Stamford Bridge thực sự khó lường. Sau khi huấn luyện viên Graham Potter thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Chelsea, đội bóng thành London đã giành chiến thắng trong 3 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên thì 7 trận sau đó, đội bóng này chỉ có duy nhất một chiến thắng 6 trận còn lại họ để thua 3 và hòa 3. Ở trận đấu gần nhất, The Blues đã gây thất vọng khi chỉ có được một kết quả hòa một đều trên sân của tân binh Nottingham Forest. Những kết quả thất vọng gần đây khiến cho Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 10 ở Ngoại hạng Anh, kém top 4 đến 10 điểm. Họ cần phải chơi tuyệt hay ở giai đoạn lượt về nếu như muốn kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Có rất nhiều vấn đề cần ông Graham Potter giải quyết. Đầu tiên đó là khả năng tấn công những ngôi sao của The Blue như là Pierre Emerick, Abu Mayang, Raheem Sterling, Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic và Hakim Ziyech đều không cho thấy được khả năng tốt nhất của mình. Chelsea mới ghi được có 20 bàn sau 16 trận. Trong nhóm 10 đội dẫn đầu, họ là đội ghi được ít bàn thắng nhất. Thậm chí là số pha lập công của đội bóng thành London còn thua cả Leicester City hay là Leeds United những đội bóng đang xếp ở cửa sau bảng xếp hạng. Trong khi hàng công gây thất vọng thì hàng thủ cũng không đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết. Trong 10 trận gần nhất thì họ chỉ duy nhất có được một trận giữ sạch lưới. Cho dù Kepa đã có rất nhiều những pha cứu thua, nhưng mà đội chủ sân Stamford Bridge vẫn gặp khó khăn trong việc giữ sạch mảnh lưới. Tại vòng 19 ngoại Anh, Chelsea được chơi trên sân nhà nhưng sẽ phải đụng độ với đương kim vô địch là Man City. Thầy trò của Pep Guardiola đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Nếu giành được chiến thắng ở trên sân Stamford Bridge, Man Xanh sẽ thu hẹp khoảng cách với pháo thủ xuống còn 5 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi đội bóng thành London trong cuộc đua vô địch. Mặc dù đang xếp thứ hai, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá Man City là ứng viên số 1 của chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, bởi vì chiều sâu đội hình và kinh nghiệm có được. Trong một vài mùa giải gần đây, Man City không phải là đội vô địch được đi. Tuy nhiên, Thành tích ấn tượng ở giai đoạn lượt về vẫn giúp họ về đích cuối cùng vào cuối mùa giải. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng là ở thời điểm hiện tại, nửa xanh thành Manchester không có được phong độ tốt nhất. Sau hai thắng lợi liên tiếp trước Liverpool ở cúp liên đoàn và Leeds United ở ngoại Anh, thầy trò Pep Guardiola bất ngờ không thể giành được chiến thắng trước Everton. Cho dù được chơi ở sân nhà, nhưng Erling Haaland cùng với các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt ở bên phía đội khách họ chỉ có được kết quả hòa một đều chung cuộc. Trên hàng công thì Man City dường như là quá phụ thuộc vào Erling Haaland, người có 21 bàn chỉ sau 15 trận. Trong khi đó, hàng thủ lại đang xuất hiện nhiều vấn đề. Trong 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng thành Manchester không lần nào giữ sạch lưới. Man City đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu so với Chelsea thời gian gần đây. Theo đó, trong 3 lần đụng độ gần nhất thì Man Xanh đều chiến thắng. Ở vòng 3 Cúp Liên đoàn hồi tháng 11 vừa qua, Haaland cùng với các đồng đội đã dễ dàng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 ở sân nhà. Nhận định Chelsea và Man City nghiêng một chút về đội khách, nhưng khi mà cả hai đội đều thi đấu thiếu ổn định thời gian gần đây, điều đó sẽ khiến cho cuộc đụng độ tại Stamford Bridge thực sự khó lường. Về phong độ gần đây của Chelsea và Man City, không chỉ lực lượng, cả phong độ của Chelsea cũng rất báo động. Ở vòng đấu gần nhất thì họ bị Nottingham cầm hòa trong trận đấu mà Potter phải thừa nhận là sẽ thiếu công bằng nếu như chúng tôi giành nhiều hơn một điểm. Như vậy là 7 trận gần nhất ở Premier League, The Blues chỉ thắng được đúng một trận và đó là chiến thắng trước một buôn Bournemouth khá yếu. Lối chơi của Chelsea trong quãng thời gian gần đây cũng là khá tệ khi họ thiếu được sự đột biến ở hàng công và thiếu cả những chân sút có khả năng tận dụng cơ hội tốt. Man City thì họ vừa bị Everton cầm hòa một đều ở vòng trước. Tuy nhiên đó chỉ là cú vấp nhất thời của Man Xanh. Nhìn rộng hơn đội quân của Pep Guardiola vẫn đang chơi tốt khi đã thắng 4 trên 6 vòng gần nhất. Lịch sử cũng đang ủng hộ Man City khi họ thắng 7 trên 10 lần đụng độ gần nhất với Chelsea ở Premier League. Trận này, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tay của Man Xanh. Thông tin về lực lượng của hai đội Chelsea vẫn đang nằm trong bão chấn thương. Hậu vệ cánh rất quan trọng là Reece James mới trở lại sau chấn thương thì lại vừa tái phát chấn thương đầu gối sau trận thắng Bournemouth. Trận này James sẽ tiếp tục ngồi ngoài. Ngoài ra thì danh sách thương binh vắng mặt của The Blues còn có Fofana, Kante, Broza, Lotus Check và Chinwell. Huấn luyện viên Graham Potter sẽ không có sự phục vụ của cả cặp wingback tốt nhất của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự vận hành của Chelsea bởi vì trong cách chơi của Potter, vai trò của những wingback rất quan trọng. Tóm lại thì The Blues không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng ở trận này. Bên phía Man City, họ lại đầy đủ nhân lực hơn. Trường hợp vắng mặt duy nhất của Man Xanh ở trận này đó là trung vệ Ruben Dias. Tuy nhiên thì trong mùa giải năm nay thì Man City cũng đã quá quen với việc Dias không ra sân vì chấn thương. Nhà đương kim vô địch Premier League đang ở trạng thái sẵn sàng hơn nhiều so với Chelsea cho trận đại chiến này. Về đội hình dự kiến của hai đội Chelsea Các cầu thủ dự kiến Kepa Abli Kutia Silva Colibali, Kukurela, Kovacic, Zakaria, Sterling, Mount, Pulisic và Aubameyang. Man City, các cầu thủ dự kiến Anderson, Walker, Stones, Akanji, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Silva, Haaland và Foden. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Man City đã thắng 3 trận đối đầu gần nhất theo châu Á Có 5 trên 6 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng dưới 3 bàn Có 7 trên 10 trận đấu gần nhất có tổng bàn thắng là lẻ Có 4 trên 6 trận gần nhất không có bàn thắng trong hiệp 1 Chelsea đã thua 7 trên 8 trận gần nhất theo châu Á Nhận định cụ thể về trận đấu Tỷ lệ châu Á trận Chelsea và Man City đang ở mức là 0,75 nghiêng về với đội khách Ba lần gần nhất gặp The Blues thì nửa xanh của thành Manchester đều chiến thắng. Lần gần nhất làm khách tại Stamford Bridge, họ giành chiến thắng 2-0. Đội bóng của Pep đang thực sự cần 3 điểm sau trận hòa thất vọng một đều trước Everton ở sân nhà. Họ sẽ làm mọi cách để đánh bại chủ nhà. Chelsea không phải là lựa chọn tin cậy khi được tour châu Á 6 trên 7 trận vừa qua tại Hoàng Anh. Ở phía đối diện thì Man Xanh cũng bất bại theo châu Á là 3 đến 4 lần gần đây. Đồng thời đều thắng tỷ lệ châu Á trong 3 lần gần nhất chạm trán Chelsea. Trận đấu sẽ có ít nhất là 3 bàn thắng. Man City đã nổ súng ở 18 trên 20 trận gần nhất. Trong khi đó thì hàng thủ Chelsea chỉ có một lần rút sạch lưới trong 10 trận gần đây. Rất khó để Kepa có thể giữ sạch lưới trước sức mạnh từ hàng công của đội khách. Tuy nhiên, khi mà Man City cũng không thể giữ sạch lưới trong 4 trận gần đây, đội chủ nhà cũng hoàn toàn có thể hy vọng có thể xuyên thủng mảnh lưới của Anderson. Khả năng hai đội đều ghi bàn ở trận đấu này là khá cao. Khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tổng số bàn thắng là con số lẻ là hoàn toàn có thể. Theo thống kê thì có 6 trên 9 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số lẻ. 7 trên 9 lần đối đầu gần nhất của hai đội có kịch bản tương tự. Theo dự đoán của các chuyên gia thì trận này số bàn thắng cũng sẽ không chia hết cho hai. Man City sẽ được hưởng nhiều phạt góc hơn. Ở trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh vào cuối năm ngoái, Man City đã giành chiến thắng 2-0 với tỷ lệ phạt góc là 9-6 nghiêng về phía đội chủ sân ETH. Những trận gần đây, Man Xanh đều vượt trội so với đối thủ về số quả phạt góc. Trong khi đó, năm trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Chelsea chỉ được hưởng trung bình là 4,8 quả phạt góc một trận. Man City chấp Chelsea hai góc ở trận đấu vào đêm nay. Trong thế trận, Man Xanh kiểm soát bóng vượt trội. Họ sẽ liên tục tấn công và cơ hội được hưởng phạt góc vượt trội so với đối thủ. Có thể được kỳ vọng vào việc đội khách sẽ tạo ra cách biệt ít nhất là hai góc so với Chelsea trong toàn bộ thời gian thi đấu. Dự đoán kết quả phần góc 6-3. Biến động tỷ lệ kèo Chelsea và Man City. Kèo châu Á trận Chelsea Man City thuộc ngoại hạng Anh lần đầu được niêm yết là vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Man là cao hơn qua mức kèo chấp là 3 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo Citizen ăn 0,87 và theo kèo The Blue bỏ 0,99. Sau vài ngày kiếm giá, cuối cùng thì nhà cái vẫn có sự điều chỉnh về tỷ lệ kèo để cân bằng nguồn ngân sách. Cụ thể là trong phiên giao dịch lúc 7 giờ 45 phút ngày 3 tháng 1, nhà cái đã niêm yết mức kèo mới Man City chấp 1 hòa, bỏ 0,96 theo kèo Chelsea, ăn 0,84. Kể từ thời điểm đó thì tỷ lệ kèo cũng như là tỷ giá điểm thưởng giữa hai đầu gần như là không có sự thay đổi. Điều đó đã chứng tỏ các nhà đầu tư châu Á đang đặt cửa khá nhiều và đều cho hai đội hoặc là chờ một tác động nào đó từ nhà cái. Việc Chelsea mất giá là điều có thể hiểu được bởi vì họ đang chìm trong khủng hoảng. Cụ thể thì The Blues chỉ thắng vẻn vẹn có một lần cả về chuyên môn lẫn kèo châu Á trong 8 trận gần đây ở các giải quốc nội. Điều đó đã khiến cho đội chủ sân Stamford Bridge rơi xuống vị trí thứ 10 với 10 điểm, ít hơn đội xếp thứ tư là Man United. Trong khi đó Man City cũng đang gặp khó khăn do một độ thi đấu dày đặc khiến họ chỉ thắng kèo một lần hòa 2 và thua kèo 2. Tuy nhiên thì The Citizen vẫn được đánh giá cao hơn Chelsea bởi vì đội hình có chiều sâu và điều quan trọng nhất đó là họ không muốn hụt hơi ở trong cuộc đua tới chức vô địch khi đã bị Arsenal gia tăng khoảng cách lên thành 8 điểm. Do đó, năm kèo đoàn quân huấn luyện viên Guardiola vẫn sẽ là một sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Nên lựa chọn Man City. Biến động tỷ lệ cao tài xỉu. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết là vào lúc ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 2, 3 trên 4. Theo tài bỏ 0,99 và chọn xỉu ăn 0,87. Sau 5 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo tài xỉu và tỷ giá ăn tiền gần như không có sự biến động nào đáng kể. Điều này cho thấy được là các nhà đầu tư châu Á đang đặt cửa khá nhiều cho hai đội hoặc sẽ chờ một tác động nào đó từ nhà cái. Nhà cái đang đánh giá khá cao khả năng nổ tài cặp đấu giữa Chelsea và Man City. Tuy nhiên thực tế khả năng nổ tài lại là không cao khi mà có 8 trên 9 trận gần đây của The Blues kết thúc trận đấu ít hơn hoặc là bằng hai bàn. Trong khi đó thì có 4 trên 5 trận hành quân xa nhà của Man City đã qua kết thúc trận đấu trong cảnh khô hạn bàn thắng. Bên cạnh đó thì có 5 trên 6 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội cũng khép lại trận đấu mà không có nhiều bàn thắng được ghi. Nên lựa chọn xỉu